và thị xã Bình Minh của Vĩnh Long. Có nhiệm vụ chính là đảm bảo giao thông cũng như giao thương giữa hai bờ. Đây là công trình cầu dây văng nhận được sự hỗ trợ về vốn từ phía Nhật Bản, với tổng số vốn lên đến gần 5.000 tỷ đồng. Cầu Cần Thơ nắm giữ kỷ lục là cầu có nhịp chính dài nhất Đông Nam Á. Toàn tuyến cầu ngoài cầu chính dài 2,75 km, còn có các cầu dẫn vào cầu với tổng chiều dài đạt 15,85 km, chiều cao là 175,3 m. Cầu Cần Thơ có chiều ngang rộng 23,1 m với 4 làn xe, mỗi làn rộng 3,5 m cùng với hai lề bộ hành, mỗi lề rộng 2,75 m. Cầu Cần Thơ không chỉ đẩy mạnh hoạt động trao đổi buôn bán cũng như vận chuyển hàng hóa giữa thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long, mà còn góp phần vào phát triển kinh tế vùng miền, cải thiện đời sống, hỗ trợ nhu cầu di chuyển, đi lại của người dân. Cây cầu này cũng góp phần xây dựng hình ảnh thành phố Cần Thơ năng động, hiện đại, ngày càng đổi mới. Đặc biệt hơn, hệ thống đèn chiếu sáng rực rỡ về đêm cùng với thiết kế uyển chuyển cũng giúp cho cầu Cần Thơ ghi danh mình vào danh sách những cây cầu đẹp nhất Việt Nam. xếp ở vị trí thứ 9, cầu Rạch Miễu, với chiều dài 2.868m. Cầu bắc qua sông Tiền, trên quốc lộ 60, nối hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Đầu cầu phía bắc nằm trên địa bàn phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Đầu cầu phía nam nằm trên địa bàn xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Đây là cây cầu dây văng đầu tiên do Việt Nam tự đầu tư, thiết kế và xây dựng có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp phát triển tỉnh Bến Tre thoát khỏi thế cô lập về giao thông đường bộ, vươn lên phát triển kinh tế xã hội. Có tổng chiều dài 8.331m, kể cả đường dẫn hai đầu cầu. Phần cầu chính có tổng chiều dài là 2.868m, gồm có 3 cầu, cầu số 1, cầu chính, có kết cấu dây văng nằm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, bắc qua Củ Lao Thới Sơn, gồm có 3 nhịp 117m, 270m, 117m. Chiều cao tĩnh không thông thuyền là 37,5m. Cầu số 2 và số 3 có kết cấu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực, thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng, nằm trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Dài 990m, gồm có các nhịp có chiều dài tới 90m. Chiều cao tĩnh không thông thuyền là 7m. Các nhịp cầu dẫn là nhịp dầm bê tông cốt thép dự ứng lực, chiều dài mỗi nhịp 40m. Chiều rộng mặt cầu 12m, phần cầu dây văng rộng 15m, bao gồm có 4 làn xe, hai làn xe ô tô, hai làn xe máy lưu thông hai chiều, và có phần đường dành cho người đi bộ. Tải trọng cầu là 30 tấn. Ngày 30 tháng 4 năm 2002, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình cầu Rạch Miễu và khánh thành vào ngày 19 tháng 1 năm 2009. Kết thúc quá trình 6 năm xây dựng với nhiều biến cố, tai tiếng và nhiều lần lỗi hẹn.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 dài nhất trong số các cầu có nhịp thép ở miền Nam. Cầu dẫn phía đồng tháp có kết cấu dầm super tì bê tông cốt thép dưỡng lực, chiều dài là 1.099,7m. Cầu dẫn phía Cần Thơ có kết cấu dầm super tì, bê tông cốt thép dưỡng lực, chiều dài là 999,7m. Mặt cắt ngang cầu chính và cầu dẫn có quy mô là 24,5m, gồm 4 làn xe cơ giới rộng 14m,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 bằng nguồn vốn ODA của Hàn Quốc và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam do các nhà thầu Hàn Quốc thi công. Cầu Vàm Cống nối thành phố Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp chính thức thông xe vào ngày 19 tháng 5 năm 2019 sau gần 6 năm thi công. xếp ở vị trí thứ 7. Cầu Bạch Đằng với chiều dài 3.054m. Cầu Bạch Đằng có tổng mức đầu tư là 7.500 tỷ đồng, theo hình thức BOT, do công ty cổ phần BOT Bạch Đằng làm chủ đầu tư. Cầu có chiều dài là 5,4 km. Điểm đầu thuộc địa phận Đầm Nhà Mạc, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh và điểm cuối thuộc địa phận tại quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Cầu có nhịp chính vượt sông dài 240 m đây là một trong những cây cầu có khẩu độ nhịp vượt sông lớn nhất hiện nay. Bề rộng mặt cầu chính là 28 m cho 4 làn xe. Kết cấu trụ tháp 3 chữ H có chiều cao 100 m. Góc nghiêng cáp văng nhỏ nhất là 19 độ. Cao độ thông tuyến là 48,4 m. Phần cầu dẫn, cầu vượt và nút sao hai bên bờ Hải Phòng Quảng Ninh có chiều dài 4,7 km, kết cấu dầm Superti và đúc hẫng trên hệ thống móng cọc VTCT, đường kính từ 1,5 đến 2 m, mặt cắt ngang là 25 m. Dự án được khởi công ngày 25 tháng 1 năm 2015. Công trình này đánh dấu những bước phát triển vượt bậc trong quản lý điều hành và thi công việc đưa cầu Bạch Đằng vào khai thác có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh, rút ngắn khoảng cách của tỉnh Quảng Ninh với các địa phương khác trong tam giác kinh tế Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh. xếp ở vị trí thứ 6, cầu Thanh Trì với chiều dài 3.084m. Cầu Thanh Trì là một trong những cây cầu lớn bắc qua sông Hồng, nối quận Hoàng Mai với quận Long Biên. Cầu bắt đầu từ điểm cắt quốc lộ 1A tại Pháp Vân, Hoàng Mai, cắt đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng tại Thạch Bàn Long Biên. Điểm cuối của cầu cắt quốc lộ 5 tại Sài Đồng Long Biên. Chiều dài của cầu Thanh Trì lên đến 12,8 km, trong đó phần cầu chính dài 3,084 km, chia làm 6 làn xe chạy, trong đó 4 làn cao tốc cho phép chạy 80 km h Cầu có tổng mức đầu tư là 5.700 tỷ đồng, được khánh thành vào năm 2007. Để có thể tiến hành xây dựng một dự án bằng bê tông cốt thép đồ sộ như thế này, các nhà thầu tham gia thi công đã xây dựng lên tới 52 trụ cầu kép, và hai mối nối. Với số lượng trụ nhiều như vậy, theo kế hoạch, các nhà thầu sẽ phải khoan tới 1.340 cọc nhồi bê tông với độ sâu từ 30m cho đến 50m xuống đáy sông Hồng. Trong đó, những cọc ở các trụ giữa sông đều được khoan với đường kính từ 1,5 đến 2 mét. Đây là loại cọc nhồi có đường kính rộng nhất nước ta. Với một lượng lớn cọc đáy trụ như vậy, thì số lượng vật liệu phải sử dụng cho chúng lên đến 38.000 tấn thép, 360.000 tấn bê tông xi măng và khoảng 3.300 tấn cáp dưỡng lực. xếp ở vị trí thứ 5. Cầu Thăng Long với chiều dài là 3.116m. Cầu Thăng Long được khởi công xây dựng vào ngày 26 tháng 11 năm 1974 và chính thức khánh thành vào ngày 9 tháng 5 năm 1985. Đây là cây cầu duy nhất của thành phố Hà Nội có thời gian thi công lâu nhất trong vòng 11 năm. Ban đầu, cây cầu này do Trung Quốc giúp xây dựng. Tuy nhiên, vào năm 1978, Trung Quốc đơn phương phá vỡ cam kết cắt bỏ viện trợ và rút các chuyên gia về nước, khiến công trình bị bỏ dở. Sau đó, cây cầu được Liên Xô tiếp quản, khôi phục thi công từ tháng 6 năm 1979 và hoàn thiện vào năm 1985. Cầu có 14 trụ chính giữa sông, mỗi trụ có khối lượng gần 10.000 mét khối bê tông. Để dễ so sánh, bê tông cho toàn bộ cầu Trương Dương là khoảng 40.000 mét khối. Có nghĩa là bê tông của cả cầu Trương Dương chỉ bằng 4 trụ giữa sông của cầu Thăng Long. Cầu chính vượt sông dài 1.688 mét, gồm có 15 nhịp dầm thép. Cầu dẫn kết cấu bằng các nhịp dầm bê tông dưỡng lực. Độ dài là 33 mét trên nhịp có 116 nhịp cầu dẫn đường sắt, 43 nhịp cầu dẫn ô tô, 29 nhịp cầu dẫn cho đường xe thô sơ. Chiều dài tính theo cầu đường sắt là 5.503,3 m, chiều dài tính theo đường xe ô tô là 3.116 m và chiều dài tính theo đường xe thô sơ là 2.658,42 m. cầu Thăng Long đúng là ba trong một. Nếu kết nối ba chiếc cầu riêng biệt này với nhau, sẽ có một cây cầu dài hơn 11 km. Xếp ở vị trí thứ tư, cầu Vĩnh Tuy với chiều dài là 3.690 m Cầu Vĩnh Tuy bắc qua sông Hồng thuộc tuyến đường vành đai 2, trên địa bàn hai quận Hai Bà Trưng và Long Biên, thành phố Hà Nội. Điểm đầu cách ngã ba Minh Khai khoảng 275 m và điểm cuối vượt qua quốc lộ 5 tại km 2 630 khoảng 400 m về phía khu đô thị Sài Đồng. Chiều dài toàn bộ tuyến dự án là khoảng 8.493 m. Trong đó, phần tuyến chính là 5.830 m với hai cầu là cầu Vĩnh Tuy vượt sông Hồng dài 3.778 m và cầu vượt quốc lộ 5 dài 364 m cùng với các cầu nhánh kết nối cầu chính với đường Nguyễn Khoái và quốc lộ 5. Tuyến đường hai đầu cầu sấp xỉ 1.690 m. Ngoài ra, còn xây dựng các tuyến nối có liên quan như tuyến Thạch Bản Long Biên, sấp xỉ 1.073m, tuyến Đề Hữu Hồng, sấp xỉ 847m và mở rộng quốc lộ 5 với chiều dài sấp xỉ 779m. Cầu Vĩnh Tuy được khởi công xây dựng vào ngày 3 tháng 2 năm 2005, sau nhiều lần trì hoãn, đẩy lùi tiến độ do một số nguyên nhân. Sau gần 5 năm kể từ ngày khởi công xây dựng, cây cầu mới đi vào hoạt động. Ngày 25 tháng 9 năm 2009, cầu Vĩnh Tuy đã chính thức cắt băng khánh thành và trở thành cây cầu rộng nhất Việt Nam lúc bấy giờ, trước khi cầu Đông Trù được khánh thành vào ngày 9 tháng 10 năm 2014. Ngày 9 tháng 1 năm 2021, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 được khởi công xây dựng và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2023 này. xếp ở vị trí thứ ba, cầu Nhật Tân với chiều dài 3.900m. Cùng với cầu Thăng Long, cầu Long Biên, cầu Trương Dương, cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy, cầu Đông Trù, thì cầu Nhật Tân cũng ghi danh là một trong 7 cây cầu huyết mạch trong nội đô của thủ đô Hà Nội. Đây là cây cầu thép dây văng lớn nhất Việt Nam, được coi như một biểu tượng mới của Hà Nội. Cầu Nhật Tân có chiều dài là 9,17 km, trong đó phần cầu chính là 3,9 km, đoạn cầu vượt sông Hồng chiếm 1,5 km và cầu dẫn dài 5,27 km. Đường trên cầu thông thoáng đi chỉ mất khoảng 10 đến 15 phút là sang bên bờ kia sông. Cây cầu này nối huyện Đông Anh bên kia sông Hồng với quận Tây Hồ bên này sông. Có điểm đầu từ phường Phú Thượng, quận Tây Hồ đến xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh. Cầu Nhật Tân là một trong những dự án trọng điểm quốc gia, có mức tổng số vốn đầu tư lên đến 13.626 tỷ đồng. Sau khi khởi công xây dựng vào tháng 3 năm 2009, phải mất gần 6 năm cây cầu mới hoàn thành, tức là tháng 1 năm 2015. Kết cấu của cây cầu thuộc loại hiện đại của thế giới được thi công bởi các chủ thầu uy tín đến từ Nhật Bản. Cây cầu có 5 trụ tháp chính, kết nối các nhịp dây vàng nâng đỡ toàn bộ phần chính của cây cầu. Năm trụ tháp này tượng trưng cho năm cửa ô của Hà Nội. Cầu Nhật Tân được xây dựng có nhiều ý nghĩa quan trọng trong lưu thông phát triển kinh tế của thủ đô. Việc xây cầu Nhật Tân kết nối với tuyến đường Nhật Tân tạo nên tuyến huyết mạch thống nhất giữa sân bay quốc tế Nội Bài và trung tâm thành phố Hà Nội. Đồng thời, giúp giảm áp lực giao thông cho nhiều cây cầu khác, đặc biệt là cầu Thăng Long, cũng như rút ngắn thời gian di chuyển. Trước khi có cầu Nhật Tân, thì cầu Thăng Long giữ vai trò chính là tuyến giao thông ngắn nhất Nội Bài và trung tâm Hà Nội. Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với vị trí thứ hai ngày hôm nay, cầu Vĩnh Thịnh với chiều dài 4.480m. Được đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, cầu Vĩnh Thịnh dài 5,5 km, nối thị xã Sơn Tây của Hà Nội với tỉnh Vĩnh Phúc, là tuyến quan trọng trong quy hoạch phát triển giao thông thủ đô. Cầu Vĩnh Thịnh bắc qua sông Hồng là công trình giao thông huyết mạch trên tuyến đường vành đai 5, quốc lộ 2C, nối liền Vĩnh Phúc và Hà Nội. Một trong ba tuyến vành đai quan trọng nằm trong quy hoạch phát triển giao thông vận tải và quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Chiều rộng của cầu là 16,5 m, dài 5,5 km với 4 làn xe, sử dụng bê tông cốt thép dự ứng lực. Dự án có tổng mức đầu tư là 137 triệu đô la Mỹ từ vốn vay ODA của Hàn Quốc và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam. Công trình được đánh giá là cầu vượt sông dài nhất Việt Nam từ trước đến nay, cho phép xe chạy vận tốc tối đa là 80 km h Tổng chiều dài thực tế là 5.487 m, trong đó phần cầu dài 4.480 m, còn lại là đường dẫn trượt cạn công trình được hoàn thành sẽ góp phần làm giảm áp lực cho các trục đường hướng tâm như các quốc lộ 2, 3, 6, 32 khi lưu thông qua trung tâm thành phố Hà Nội. Cuối cùng là vị trí quán quân ngày hôm nay, cầu Đình Vũ, Cát Hải với chiều dài 5.442m. Cầu vượt biển Đình Vũ Cát Hải hay còn được gọi là Tần Vũ Lạch Huyện là công trình vượt biển dài nhất Việt Nam và một trong những cây cầu vượt biển dài ở Đông Nam Á. Cầu rộng 29,5m với hai làn xe cơ giới, hai làn xe thô sơ, dài 5,44 km thuộc dự án đường ô tô Tần Vũ Lạch Huyện với tổng chiều dài 15,63 km. Được khởi công vào tháng 2 năm 2014, cầu khánh thành vào tháng 9 năm 2017. Tốc độ thiết kế là 80 km/h. Điểm đầu nối từ cao tốc Hà Nội Hải Phòng tại nút Tần Vũ, thuộc phường Tràng Cát, quận Hải An. Điểm cuối là cổng cảng Lạch Huyện, cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng thuộc huyện Cát Hải. Cầu đình vũ Cát Hải được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép sự ứng lực. Cầu gồm có 88 nhịp, mỗi nhịp 60 m, được thông với nhau, tạo nên một đường hầm dài 4,5 km theo chiều dài của cầu. Đường hầm dầm cầu rộng 9 m, cao 2,5 m. Bên trong lắp đèn chiếu sáng để phục vụ duy tu bảo dưỡng dầm cầu.